thấy chắc dứt học vô vi ấy đạo nhất không trừ vòng tường chẳng câu chân tánh thực vô minh tức phật tánh hòa tức pháp thân pháp thân giác rồi không một vật vốn nguồn tự tánh thiên chân phật năm âm ảo hư mây lại quá ba độc huyền hoặc bọt con mất chứng thực tưởng không nhân pháp sát na rũ sạch á tỳ nhiệt bằng đem lời vọng dối chúng sanh tội rút lưỡi nguyền mang cùng kiếp thoát giác rồi như lai hiền sáu độ muôn hành thể tròn mồng lao sao bay sáu nẻo tình ra băn bạch chẳng ba nghìn không tội phước không thêm bớt tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt bấy lâu gương bùi chữa từng lâu nay lúc rõ phân cần dứt khoát thực không sanh không chẳng sanh gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy câu phật ra cân mấy thở thành buông bốn đại đừng nắm bắt tánh mình vắng lặng tùy ầm trác muôn vật vô thường thầy thầy không ấy chính như lai thật viết ra dám nói quyết rõ chân tăng vì còn thắc mắc thưa rằng thẳng tận đầu nguồn phán dấu phật tròn lá tim canh ta chẳng đương ngọc ma ni ngươi có biết như lai kho ấy thâu tròn hết sáu ban thần dụng không chẳng không một điểm viên quang sắc chẳng sắc tình năm mắt được nắm lực có chứng mới hay không lường được trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình đáy nước mò trăng hôn năm nguyệt thường một mình thường tán bộ đạt giả lại qua niết bàn lộ Điều xưa thần nhẹ giảng thanh thanh Xương cứng thân gầy ai chiếu cô Hèn con Phật miệng xưng nghèo Rõ thực thân nghèo đạo chẳng nghèo Nghèo ắt thường má áo chắc đào ắt tâm hằng châu bảo đeo châu bảo đeo dùng trà hết tùy duyên giải khắc thêm kéo kiết ba sáu thông tâm ân hiệp bậc cao một quyết là xong hẳn kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ hãy vứt trong lòng manh áo bẩn xả gì ngoài khoe mặc ai biếm mặc ai rèm châm lửa đốt trời nhọc xác thêm ta nghe như uống cam lồ vậy lời ác ấy công đức đó mới chính là thầy ta thực chớ vì bản bộ nội oán thân sao tỏ vô sanh nếu nhân lực tung cũng thông thuyết cũng thông đừng huệ sáng tròn chẳng trệ không nào phải mình ta riêng đạt đấy hằng xa chư phật thề chúng đông sư tử hống thuyết vô ủy trăm thủ nghe qua xẻ óc tùy hương tường chạy dài hết liệt uy thiên long lăng ngóng lòng hỏi ly nào tham thiền Tự ngày rõ nẻo tao khế ấy Mới hay sống chết chẳng tương can Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền Nói im đồng tình thầy an nhiên Phóng gặp gươm đao thường nhẹ hững vì nhằm thuốc độc vẫn bông tinh thầy ta được thấy nhiên đăng phật bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục mấy hồi tự mấy hồi sáng sanh tự mang không đình giấc từ thời thoát ngộ sát vô sanh cơn vinh nhục mừng ló gì tả vào rừng sâu ở lán nhã nối rừng tung ra ôm bóng ca thong rong ngồi tình mãi chua trắng canh lặng lòng yên thanh thoát lai biết là xong chẳng cần cống thảy thảy hữu vi pháp chẳng đồng của cho trụ tưởng phước trời hưởng vĩ như tim nhậm bằng hư không đã bắn hết môn bơi sao bằng từ cửa vô vi ấy một nhảy vào liền bất cốt ở gốc lo chi cảnh như ngọc lưu ly ngầm ánh trăng đã hay thấu được châu như ý lời ta lời người không tung lanh đêm trường thánh vàng đề chi đây ngọc giới hành tâm yên tánh tỏ trên mình mây ràng khoác lam yên bát thâu rồng gậy dài cọp hai giày quen vàng dứt vòng Mới hay chân vòng không chẳng tưởng Chẳng tương, chẳng không, không chẳng không Ấy mới như lai chân thực tương chẳng ngại suốt thông chiếu khắp hàng xá rơi muôn tường úng tùm ảnh hiền trong một điểm viên quang không nổi ngoài đắm ngoan không phá nhân quả bừa bãi dối ren càng thêm hòa bỏ có nếu không bình vẫn nguyên khác nào trốn nước xa vào lửa buông vòng tâm giữ chân ly buông giữ tâm hoàn tâm xảo ngụy đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu chân thành nhận giặc làm con quy tốn pháp tài dứt công đức chỉ vì điên đảo theo vòng thức cho nên thiền pháp dạy thông tâm thoát chừng vô sắc Phật ừ. Đại trường phu cầm kiếm nghề Ánh bát nhã hề kiếm cương loe Đã hay ngoại đạo bạc tâm mê Lại khiến thiên ma lùi khiếp vía Nổi pháp lôi đánh pháp cổ bùa mây tử hề rưỡi cam lồ voi rồng dẫm bước nhuần ấn sâu năm tành ba thừa đều tình có phì nhị đơn dòng đình tuyết vị đề hồ ta từng nếm biết một tánh viên thông muôn tánh hẹp một pháp bao gồm muôn pháp hết một trăng hiền khắp tất cả nước tất cả các nước một một địa gồm đủ tất cả địa chẳng sắc chẳng tâm chẳng hành nghiệp búng tay tám vàng pháp môn thành nháy mắt rủ xong ba kỳ văn tự chẳng văn tự cùng linh giác ấy nào cán dự không thể chê không thể khen như hư không ấy vốn vô biên tìm kiếm đã hay không thấy được mà luôn trước mắt vẫn thường lấy chẳng được bò chẳng được trong cái chẳng được là cái được im thời nói nói thời im cửa đài thí mở thông thông suốt có người hỏi ta giải tống nào xin thương ma bát nhã lực làm ngược làm xuôi trời biết đâu rằng phải rằng trái ai rõ được ta sớm từng qua bao kiếp tu nào dám sai hoa lời dối mình dừng pháp tràng lập tông trị rõ ràng tâm phật ứng tao khe hoạt tiên ca giết đèn tấm truyền hâm tán đời tổ sử tây thiên pháp sang đông vào trúng thọ bồ đề đạt ma là sơ tổ sáu đời y bát thiên hạ nghe người sáu được đạo nhiều lập vòng vốn không hữu vô giúp tròn chẳng không không hai chục cửa không nguyên chẳng chấp một tánh như lai vốn hệ đông là trần thảy đeo ngân bụi ảm gương chúng sanh phước mỏng khôn cầm chế hiền thánh xa rồi tà vậy xấu ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ nghe nói như lai phép đổm tu hần chẳng nghiêng tại tâm làm tại thân chịu đừng có kêu oan chớ trách người muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy vành xe tránh pháp chở chê cười rừng chiên đàn không tạp thủ sâu kín ôm thùng sử tự trụ cảnh vắng rừng yên một mình chơi cao chạy xa bay chim cùng hú sư tử con chúng theo mẹ tuổi mới lên ba đà hống khỏe chó rừng dầu bén gót pháp vương trăm năm yêu quay há mồm xuống pháp viên đôn vượt tình thường mọi niềm ngờ vực quyết không vương sải tôi đây sinh ban nhân ngã sở lạc đường tu hồ đoàn thương thì chẳng thì phi chẳng phi sai lạc đường tới đẩy la nữ thành phật phi đẩy thiền tinh rơi địa ngục ta sớm bao năm chuyên học vấn từng viết sở sao tìm kính luận phân biệt danh tương mãi không thôi vào biển đếm cát từ chuốc hành quả đáng bị như lai quở trách châu báu của người có ích gì lâu nay đánh đót rõ công suốt uổng bấy làm thân phong trần lạc lầm chẳng được pháp như lai đốn chế hai thừa tính tiên thiếu đạo cấm ngoại đạo thống minh không trí tuệ như trẻ dài như ngu si thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt bóng ma canh cành cuồng công ghi chẳng thấy một pháp tức như lai nên cũng kêu là quán tự tài tỏ rồi nghiệp trưởng hỏa thanh không chưa tỏ nở xưa đành tráng trai đói gặp tiệc vua không thể ăn bệnh tránh ý gương sao mảnh được hiền trong biển dục rõ kiến lực xem trong lửa đỏ muôn đời dục dòng khi phạm giới chứng vô sanh sớm vần viên thành tăng coi tục tự hỏng thuyết vô uy thương thay ai vẫn mê mờ rồi mảng che tội trưởng lấp bồ đề chẳng được như lai mờ khó bi có hai tỷ khưu phạm dâm sát đón huỳnh bá ly thêm buộc xiết bồ tát duy ma trọng giải ngờ như vừng dương hực tiêu sương tuyết bàn nghĩ chi sức dài thoát diệu dùng hàng hà như số cát bốn sự cúng dường dẫu nhọc báo muôn lượng vàn dòng dầu tiêu hết thịt tan xương nát chữa đền xong một câu thấu suốt siêu ngàn ức đấng pháp vương bậc tối thẳng hàng xa như lai cùng chung chung Ta nay giải vậy như ý châu Người người tín nhận đều tương ưng Suốt suốt thấy không một vật Cũng không người, cũng không Phật Thế giới ba ngàn bọt nước sao Mỗi mồi thánh yên điện phật vi phạm thiết luân tiên đầu truyền đỉnh huệ sáng tròn luôn chẳng biển nguyệt dầu thành lửa nhật thành băng ma nào phá được thuyết hiền